thì cũng biết được cái độ hiệu quả với độ chính xác của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ thì tôi cũng vào thẳng trực tiếp vấn đề cho anh em luôn là đây cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này nó sẽ báo đủ cho anh em 6 mặt bầu cua bằng những chế độ dung khác nhau anh em nhé ví dụ bầu một ngắn cua một dung dài tung hai à, tôm hai dung dài cá một dài và cộng một ngắn gà không dung nai hai dung đấy gọi là chế độ dung của uh, cái ờ, bộ đồ chơi bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé anh em chỉ cần luồn được cái ờ, hột bầu cua đây cái hột bầu cua này tôi đã làm báo dung sóng mặt vào trong cái hột bầu cua này rồi anh em nhé đó thì bây giờ tôi chỉ, chỉ tôi cũng chỉ cần bỏ vào đĩa và tôi uh, cầm theo một chiếc máy báo dung đó thì chỉ cần là anh em bật lên và anh em để trong người thì máy báo dung nó sẽ báo dung cho anh em biết từng cái chế độ dung của các mặt bầu cua nhá đó thì anh em chỉ cần vào sòng sới anh em luồn được cái ờ, một hột bầu cua vào trong sòng sới và các sân chơi bộ cua bịp của các anh em là anh em đã thì anh em đã nắm chắc cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé thì mỗi bộ đồ chơi bầu cua có một chế độ dung khác nhau anh em nào mà đặt bên tôi thì tôi cũng sẽ cho anh em cái công thức dung của nó nhá thì bây giờ tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi sẽ test cho anh em vài chén để anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi đi chơi bầu cua đi đắc bầu cua bịp đây vâng thì trước khi nắc tôi à, xin phép tất cả anh em tôi sẽ cầm cái máy báo rung này tôi để trên người tại vì sao tại vì là máy báo rung này nó báo rung rất nhẹ để kể cả khi tôi để ở ngoài thì anh em cũng không biết được anh em nhé chỉ khi là anh em để trong người hoặc là anh em cầm trên tay anh em mới cảm nhận được cái độ rung của nó thôi anh em nhé đó đó thì bây giờ tôi cũng bật máy thì bây giờ tôi bật máy báo rung lên và tôi sẽ nắp luôn cho anh em này vâng thì à, à, vâng thì máy báo rung một giải máy báo rung một giải là chắc chắn có cua này tôi mở luôn cho anh em này đây anh em thấy không ạ hai cua và một nai anh em nhé tiếp tục này anh em thấy chính xác không ạ đây tiếp tục anh em nhé máy không báo rung chế này anh em nhé máy máy không báo rung là sẽ có gà rồi tôi sẽ mở luôn cho anh em này em thấy không một tôm một cá và một gà anh em nhé đây, tiếp tục ạ anh em thấy chính xác không anh em ok vâng thì cái chén này tôi chắc chắn cho anh em tiếp tục lại có gà này anh em máy không báo dung, máy không báo dung là chắc chắn là sẽ có về mặt gà anh em nhé đây mở luôn cho anh em này tôi sẽ đặt hết tiền mặt gà này đó anh em thấy không một cá và hai con gà anh em nhé anh em chỉ cần cầm cái bộ đồ chơi này đi chơi bầu cua đi lắc bầu cua bịp là dạ, anh em đánh ờ, đi chơi anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này thì anh em sẽ ờ, đánh bầu cua bịp luôn thắng anh em nhé vâng thì chén hay chắc chắn luôn là máy rung hai dài thì là sẽ có con nai anh em nhé đây đó anh em thấy không một gà một tôm và một lai đúng không anh em chuẩn xác không ạ rồi vâng, tôi sẽ lắc cho anh em trần quấy để anh em cứ ờ, vâng tiếp tục ạ chén này sẽ có tôm anh em nhé tôm này hai rung ngắn này anh em thấy không hai con tôm luôn anh em nhé hai tôm và một gà thì đấy thì vừa rồi tôi cũng cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em rồi thì anh em cứ xem cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sóng mặt này có phù hợp với sân chơi của các anh em hay không thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sóng mặt này hoặc là anh em à, anh em cần tư vấn thêm thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số 0948 306 996 và 0942 306 996